Marseille, Pháp. Xông lên, xông lên bảo tàng Marseille. Ca hát để chiến thắng. Xông lên, xông lên. Hay lắm. Xông lên, xông lên. Lên nào. Các anh làm gì đó? Đừng ồn ào. Sao anh lại lấy điện thoại của tôi Cạn ly Đá phạt Đá phạt Trọng tài này nhận tiền hối lộ rồi hả Bình tĩnh chút đi Yên lặng yên lặng Làm gì vậy Sao không cản con bóng nó lại ba mươi giây Được rồi Hệ thống bị người ta xâm nhập rồi Phòng chạy cấp một. Họ đến rồi Chết tiệt Gary mau trộm khỏi chỗ đó đi Quỷ bỏ nhiệm vụ Gary Alo Chết tiệt Mở đó ra Cẩn thận Có khả năng bên trong có người Mở nó ra tìm tên trộm đây Tất cả mọi người xuống lầu dưới đi Bill lại đây Tự đến mà lấy đi Kết thúc rồi Tôi đã biết anh là ai Tôi cũng ngưỡng mộ cô lâu rồi Bên trên, bên trên Anh ta ở trên kìa Anh ta đi về phía bên trái Đuổi theo đuổi theo Anh ta leo lên cầu thang rồi có quá Đúng quá quà thật là đẹp Anh tặng tôi sao Đương nhiên đương nhiên Anh tặng quà cho tôi à Đương nhiên Cảm ơn Vô cùng cảm ơn Bao nhiêu tiền Các đơn vị xin chú ý Nghi phạm hiện đang nội chuyện tại gần khu chợ Miêu tả nghi phạm, nam da trắng, tuổi từ 35 đến 40, trong quai nón, trên người mặc áo khoác màu đen, nón len chạy đeo ba lô. Nghi phạm có tính công kích mạnh, lúc truy bắt bắt buộc phải cẩn thận. 9 giờ sáng Thượng Hải, 48 giờ sau khi thần miêu bị trộm. 小地图上徘徊。Làm gì vậy Có bị điên không thế Còn bao lâu nữa Theo tính toán thì chỉ 5 phút 40 giây nữa Nếu không cho kịp cho khách hàng trong thời gian quy định Đơn hàng này không những không tính mà còn bị phạt tiền nữa Cố lên nhé Tôi bên này đã bị kẹt xe rồi Xin lỗi, quy tắc là quy tắc Quy tắc cái đầu cô Nói cho ông tiền Sau khi xong đơn hàng này để tôi nghỉ ngơi vài ngày đi còn 3 phút 15 giây nữa Nếu cậu không thể giao hàng đúng thời gian Cậu cứ chuẩn bị tinh thần nghỉ luôn cả đời đi Đừng có tàn nhẫn vậy mà ông chủ Phí lời Mụ một giây phạt cấp 10 Không nghĩ gì cho cái gì mà công ty chuyển phát chúng ta lấy giá cấp mấy lần chỗ khác chứ Chỉ một từ thôi Nhanh Bớt nói nhảm đi Cứ giao cho tôi bạn kia Không được đổ xe ở đây đâu Cấp trên sẽ mắng tôi chết mất Thật sự không được đâu Này Không thể để xe ở đây được đâu Không đăng ký thì không được vào chưa đăng ký thì không được vào Xin lỗi cho hàng siêu nhanh đây Đứng lại Không thể vào đó được Còn chưa đến 2 phút nữa thôi Nhanh lên Xin hỏi anh muốn đi tầng mấy Nào nào nào qua đây đi Lại đây đi nào Nào nào nào đặt cược đi Mỗi lần đặt là 10 phiếu giảm giá đi siêu thị Tôi cực tiểu mã không đến kịp Đặt đi đặt đi Nghe tôi đi cực tiểu mã đi Cực tiểu mã cực tiểu mã Mật ông mà chờ tôi đặt từ Australia Chờ cho tôi sao còn chưa đến 10 giây Chắc là sắp đến rồi Tôi nhìn đồng hồ thì anh ấy còn 20 giây 20 giây thì còn đợi cái gì Gọi điện tham tiền ngay đi Bắt họ đền tiền Xin lỗi thật ngại quá Nhận hàng ký tên Giao hàng siêu nhanh kỷ lục mới Tiểu mã, tiểu mã Tiểu mã, tiểu mã Nói đi thì chúng ta đi Anh có, tôi có, cả đều có Tất cả chúng ta đều là người chiến thắng Đã nói với cậu rồi Chỗ này không đổ xe bừa bãi được đâu mà Cậu lại cứ đổ Nhớ chết anh rồi Ông một cái, ông một cái nào Sao không trả lời tin nhắn của em Anh bận chết đi được Làm gì có thời gian chứ Anh nói em nghe hôm nay là phá kỷ lục nữa rồi Cho hàng nhanh đến mức bánh xe cũng xẹp luôn Được rồi cởi đồ ra đi Làm gì vậy Nhanh lên Sao hôm nay em gấp gáp quá vậy Anh nghĩ cái gì vậy Nhanh lên đi Đồ đang đợi anh cả đấy Hôn một cái đi Nào nào nào Mẹ, tiểu mã đến rồi con trẻ nhà quê đến rồi à Mau ngồi chào bàn đi Chào các chị Gọi chị Chào các chị Em chơi không giỏi lắm đâu Chuyện chơi mặt trượt này Phải cần dùng đến đầu óc Còn nó Chỉ biết đua xe máy Lừa gạt con cái nhà lành Thật ra em là một tay đua xe chuyên nghiệp từng thôi Nếu em không bị cấm đua xe cả đời Bây giờ chắc cũng đã thành quán quân toàn quốc rồi Hảo Hán không bao giờ nhắc chuyện quá khứ Thật ra Ấn tượng đầu tiên của tôi dành cho cậu không tốt Lấy Sau đó thì sao Càng không tốt Lấy Bài đẹp Tam Bính còn lấy nữa không Ừ Có nhầm lẫn Có nhầm lẫn không vậy Không thì anh không chơi nữa Em chơi đi Không được Tôi chưa cật đầu thì không ai được đi cả Tiếp tục Người ta hay nói đỏ bạc đen tình đó Có hiểu không Đáng tiếc là ông trời không đồng ý Mạch mạc thanh nhất sắc ù rồi Lấy Lấy ù Cậu muốn chết à Bạch mạc Ừ rồi không nhất sắc Nhường mẹ em chút đi Không thì mẹ em sẽ nổi điên đấy Không biết chơi thì đừng có chơi Con người mà Nghèo cũng không sao Nhưng phải có chí hướng Cháu có chứ Cậu có cái gì Cháu sẽ trở thành kẻ mạnh nhất Ở trong lĩnh vực sở trường nhất của cháu Rồi sẽ có một ngày cháu sẽ trở thành người chuyển phát nhanh giỏi nhất nước Nếu như Jack Ma ở đây Các chị có thể hỏi một câu Ai là người đáng yêu nhất Là ai vậy Kinh tế Trung Quốc trong thời đại công nghệ thông tin này, khái niệm quan trọng nhất chính là 020. Vậy phần quan trọng nhất của 020 là gì? Chính là dịch vụ hậu cần. Và bộ phận quan trọng nhất của dịch vụ hậu cần là gì? Chính là những người chuyển phát nhanh như cháu. Không có nhân viên chuyển phát nhanh thì hàng quá sẽ không trẻ chạy. Hàng không trẻ chạy thì sẽ không có sức tiêu thụ. Nếu không có sức tiêu thụ thì chính là không có tương lai cho kinh tế. Vậy nên chính những nhân viên chuyển phát nhanh bình thường như chúng cháu đã chi chuyện cho cả một nền kinh tế Trung Quốc. Mẹ đừng giận mà, tiểu mã không hiểu chuyện, cũng không biết chơi mặt chưa. Đều là người một nhà Có gì từ từ nói chứ Ai là người một nhà với cậu Cái thằng nhóc này chẳng có mắt nhìn gì cả Kiểu người giống như cậu Tôi không trông mong cậu mua được nhà hay được xe Nhưng ít nhất cũng phải mua được cho con bé một chiếc nhẫn đẹp chứ Vậy thì tôi còn chấp nhận được Cái này là cho chị nói đấy nha Tôi nói đấy Nhưng nếu cái nhẫn đó mà chứa hai cara Vậy thì miễn bàn Mẹ cũng không biết con để ý nói chỗ nào nữa mã lực. Tiểu mã Quang Nghênh, Quang Nghênh Tia Chấp đại hiệp đã trở về rồi Nhanh nhanh nhanh Chăm sóc cho xe của tia Chấp đại hiệp đi Thật sự phải đổi xe rồi Cái xe tốt kia của ông để ở đâu rồi Mau chóng lấy ra để tôi giúp ông chạy cho nóng máy Dù sao ông cũng không có lái nó mà Xe của tôi là xe đua hạng nhất Không tiền chạy trên đường không tiện chạy trên đường à? à Không tiện chạy trên đường chạy thế này đi Ông cho tôi nghỉ ngơi một tuần lễ đi Người cũng cần nghỉ ngơi Ta cũng cần nghỉ ngơi Hợp lý không Đúng là cậu đã chất giả rồi Có một đơn hàng lớn Nhất định phải cho cậu đích thân ra trận <laughs> Ai đặt hàng Trương Tam Biểu Giao hàng siêu nhanh Vào trong uống một ly không Chơi cho chó chút đi Không nhận Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đơn hàng này tôi tuyệt đối không nhận đâu. Kiếp sau tôi cũng không nhận. Anh ta là khách hàng quốc tế lớn của công ty chúng ta. Mỗi năm có biết bao đơn hàng từ nước ngoài được đặt gửi về đây. Công ty, công ty chúng ta sắp sửa chuẩn bị lên thị trường rồi. Đến lúc đó cậu chính là cổ đông của công ty chúng ta. Hai chúng ta chính là đối tác làm ăn. Ông Tiền, Ông có thể bình thường chút được không? qua hồng tăng cấp đôi. Tạm biệt. Nghỉ phép 3 ngày. Tạm biệt. Nghỉ phép một tuần. Đừng nói nữa. Tiền thưởng 40 ngàn. Anh có muốn vào chơi không Biến cho tôi Cậu muốn chết à Lúc nãy ông chưa nói gì Tôi nghe không rõ Chỉ cần cậu giao hàng đến đúng giờ Tiền thưởng là 40 ngàn Đừng nói nữa Mau chóng xuất phát đi Còn không tới 45 phút nữa Thời gian là Chẳng phải chỉ là trương tâm biểu thôi sao Tôi không tin anh ta có thể cắn tôi Anh chuyển phát nhanh điên là đến rồi Tên đó là đến rồi sao Sao lại đến sớm như vậy Bệnh thần kinh Mọi người đừng quản Đừng để anh ta tới đây cậu có không tới đây Giao hàng siêu nhanh đây Gửi cho Dương Tâm Biểu Đưa tôi đi Vô cùng cảm ơn anh Không phải Bắt buộc phải đúng người đó ký tên mới nhận hàng được Tôi chính là Dương Tâm Biểu Đổi giới tính rồi à Tôi là bạn gái anh ấy Anh ta giờ thích nữ rồi à Anh cứ để đồ ở đây đi Anh đi được rồi Không thì thế này đi Tôi gọi điện thoại cho anh ấy Khoan hắn gọi đã không thì Anh vào trong ngồi chút đi Có tiện không Anh ấy đang tắm Anh cứ để đổ trên bàn đi Được Tiếng gì vậy Nhà kế bên đang sửa nhà 50 sắc thái à Chơi cũng mạnh bạo quá Công nhận hai người chơi vui nhỉ Vậy mới nói những người trong giới thời trang thật lợi hại Nắm bắt xu hướng cũng thật táo bạo Trước đây tôi chẳng luôn nghĩ Người ta bị đánh sao lại thấy thoải mái được Sau đó mà cho đến khi lần đầu tiên bạn gái tôi thắt cho tôi một cái rõ đau Chính là cái cảm giác mặt như lửa đốt Đúng là thích lắm Cảm giác giống như đang ăn tôm hùm đất cay vậy Hóc môn cũng sôi sụp cả lên Hơn nữa cháu lưu lại ở trên mặt mấy ngày cũng không biến mất Nhưng mà mấy ngày mà không bị đánh thì còn thấy nhớ nữa Cô nói xem có buồn cười không Tôi không nói nhiều nữa Làm lỡ thời gian của cô Anh à, mau chóng xuống dưới này ký tên nhận hàng đi Tôi sắp không kịp rồi nhanh lên Để tôi ký giúp anh ấy Cái này phải cho chính người đặt hàng ký mới được Được không đã nói từ đầu để tôi ký mà Xong rồi Vất vả rồi Vất vả rồi Muốn báo cảnh sát à Chắc là tôi gọi nhầm số thôi Cứu mạng Cứu mạng Đừng qua đây Đợi một chút Lần đầu gặp mặt mà đã thế này có phải nhanh quá rồi không? Đợi một lát, đợi một lát Có gì từ từ nói Có gì từ từ nói bằng bạc, bằng bạc được mà bằng bạc lại đi Alo Alo Làm gì vậy Chả giờ ngủ nữa à Có phải đang lên mạng chơi game không Nói chuyện đi chứ Tỉnh rồi à Cô là ai Tôi tên Maggie Tôi không nhìn thấy gì cả Cô là nam hay nữ, là người hay chó Tôi đều không biết gì hết Thật đấy Tên tiếng Trung là Mỹ Hy Không nghe thấy gì hết Bắt cóc, tống tiền Cứu mạng, người đó nếu anh không nghe lời tôi sẽ giết anh Thật không tội. Mau kiểm tra đi người anh em Trúng số rồi Kiểm tra hàng nhanh lên Có người từng đến chỗ này rồi Hiểu rồi gì vậy Anh nhìn cái gì Nếu anh ta mà đến Trung Quốc thì anh ta chết chắc Anh nhớ kỹ cho tôi Anh nhìn gì mà nhìn Anh nghe kỹ cho tôi Bây giờ ở ngoài đó Đều là phần tử khủng bố Thật hay giả vậy trong cái thùng lúc nãy anh gửi tới Chứa toàn vũ khí quá học Thả tôi ra trước đi Ra tay nhẹ chút đi Cũng không thể hoàn toàn trách hắn mà Nếu không phải tại hắn Thì chúng ta đã bán được hàng lâu rồi Món đồ này có thể bán được bao nhiêu tiền Đủ để tôi nghỉ hưu Tuyệt thật Này anh có thích đi câu lạc bộ đêm không Tối nay chúng ta bắt đầu tiêu tiền nghỉ hưu của anh đi Cô làm ở đâu vậy? CIA. Có bằng chứng không? Anh im đi. Im đi. Có đau không? Anh vẫn còn sống có đúng không? Khi nào tôi cho cậu nói thì cậu nói, bằng không thì im ngay cái miệng lại. Phần tử khủng bố. Vậy lợi hại rồi, tôi mới thấy khủng bố trên tin tức thôi. Chỉ nhìn thấy trong phần tin tức thôi, cho tôi nhìn một lần đi. Nhìn này nhìn này tìm thấy rồi à dạ. Phải Bây giờ Tôi chuẩn bị từ đây nhảy ra ngoài Sau đó anh ở trong phòng kêu cứu thật là lớn Biết rồi Cô nhân lúc bọn chúng xông vào Sau đó cô sẽ đi tiêu quỷ số vũ khí sinh học đó Rồi cứu thế giới có đúng không Thông minh Trong chừng đồ cho kỹ nếu lỡ bọn chúng cho tôi ăn đạn thì sao Chắc là không đâu Chắc ư, ừ, chắc chắn là không Không phải phần tử khủng bố sao Sao lại không bắn Dùng súng ở Trung Quốc là phạm pháp đó Anh tưởng đang đóng phim sao Một phát bắn chết anh Vậy tôi cũng không đi số cuộc anh có đi không Tôi có cách, tôi có cách Xem ra sao thế tổ cô còn thích con mèo này hơn Im đi, trả thần miêu đây Chỗ của anh loạn quá rồi Suốt cuộc đã làm cái gì vậy Đồ chuyện phát nhanh đã giao rồi, tôi đi trước đây Chừng tay Thần miêu đâu ờ, Ở đây Cô đi đâu vậy Cho mượn xe nhé Cô đừng động vào xe tôi cần đưa cho tôi Tiền chúng ta chia đôi Đừng có mơ Tôi biết cô muốn gì mà Anh là trộm chứ không phải tôi Cô đừng có tham lam quá già dạ rồi Cần tập thể dục nhiều hơn đấy Tạm biệt Được rồi, nào Tôi cho anh biết anh chết chắc rồi Dương Tâm Biểu có phải anh ăn bóng nhiều quá rồi không Anh có bệnh nào? tôi đang cứu anh đấy Tôi chưa ký tên mà, mẹ của tôi đâu Sao lại không có chữ ký, Sao phải đây có chữ ký sao Có chữ ký mà anh nhìn cho rõ đi Đó là chữ ký của tôi sao, anh cho cô ấy ký mà Đó là anh cho cô ta ký, anh cực đầu mà Đó là chị tôi đau quá Không phải, rõ ràng anh đã cực đầu lúc ở trên đó mà Tôi thấy nước chảy của anh cứ chảy xuống cho phải là đồng ý sao Vậy anh có chụp lại không, anh có bằng chứng không Tôi muốn được bồi thường, tôi phải kiện anh. Các người chính là đồng bọn. Đừng nói chuyện, đừng nói chuyện. Tôi phải báo cảnh sát bắt anh lại. Anh làm cái gì vậy? Tiểu Mã. Tiểu Mã. Anh Mã. Anh Mã. Anh Mã. Anh Mã đừng đi. Giúp tôi một việc, giúp tôi cởi trói đi. 2 giờ chiều, 53 giờ sau khi Tần Miêu bị trộm. Tìm ai vậy? Tôi là Tiểu Mã Tôi đang tìm cô Tiểu Mã Tiểu Mã là ai Chuyển phát nhanh Là anh à Nhớ rồi à Tìm tôi có chuyện gì sao Tôi nhớ cô Điện thoại, hàng, còn có xe của tôi đều ở chỗ cô Cô có biết không Điện thoại và xe máy Tôi đều sẽ trả lại cho anh nhưng mà tượng thần miêu thì tôi giữ lại Đó là chăn vật Chăn vật Chẳng phải cô nói là vũ khí hóa học sao Anh tin thật sao Thật là Cũng may tôi có chuẩn bị đường lui cho mình Vậy là sao Bức tượng trong tay cô là đồ giả Cái tôi đưa cho cô không phải cái tôi cướp từ trên tay của tên lùng kia Sao anh lại lấy đồ của người khác chứ Cô nói nhảm gì vậy Nếu cô thực sự là CIA Sao có thể không có điện thoại chứ Nếu hải tinh kia thực sự là phần tử khủng bố Sao lại không có súng Còn nữa Hải quan Trung Quốc sao có thể để một món vũ khí hóa học như vậy chụp cảnh chứ Cô tưởng tôi là heo sao Anh có tin bây giờ tôi đánh chết anh không Anh Nghe rõ cho tôi đây Tôi cảnh cáo cô, cô im miệng cho tôi Trong chừng nửa giờ đồng hồ Đến địa chỉ tôi đã lưu trong điện thoại đến gặp tôi Đem điện thoại, hàng, xe trả lại hết cho tôi Nếu cô đến muộn thì tạm biệt Này, alo, đừng tắt máy Alo Đồn cảnh sát Tôi cảnh cáo cô, chỗ này là đồn cảnh sát Nếu cô dám động vào tôi, tôi sẽ hét lên thật to cho chết cô Tên này xem ra cũng thông minh đấy dạ. Thế nào Sợ rồi à Mau chóng trả đồ cho tôi đi Nếu anh đây tâm trạng tốt sẽ tha cho cô con đường sống Thần miêu đâu Cô có điên không? Đương nhiên tôi không có mang theo nó à? bên người rồi. Rốt cuộc cô là ai? Cô làm cái gì? Quản lý cục bảo an bảo tàng Marseille ở Pháp. <laughs> À, Bịa đi. Bịa tiếp đi. Trước cửa đồn cảnh sát còn dám mang nói bậy bạ. Lá càng lớn quá rồi. À. Cô làm gì đó? Chút nữa sẽ trả điện thoại và xe máy cho anh. Đưa thằng Miêu cho tôi trước đi. Thứ này cô làm cũng giống thật ghê vâng. Điện thoại đây Anh có thể lên mạng tìm hiểu tư liệu về tôi Cô thật sự là bảo an Cô đến Thượng Hải làm gì Tôi đến tìm tung tích văn chật bị mất Bức tượng đó Giá trị đại khái của nó là 30 triệu euro Không nó bị trộm Thông qua điều tra, cảnh sát phát hiện nghi phạm xuất hiện ở khu vực gần chợ Cảnh sát đã phong tỏa khu vực Cảnh sát bắt được nghi phạm Nhưng không tìm thấy thần miêu Vậy nên đã thả hắn ra Tôi động vào rồi nên tôi có thể sẽ mua Các người đang làm gì vậy Anh làm gì vậy Không không phải tôi là anh ta Anh làm cái gì vậy Đi đừng phải nhìn chứ được không Anh ta đánh người đấy Làm gì vậy Tôi mua hết chỗ này Sau đó Từ camera giám sát trên đường Tôi đã phát hiện Thần Miêu đã bị Dương Tâm biểu mua rồi Nếu anh ta mà tới Trung Quốc thì anh ta chết chắc Bởi vì hành lý của anh ta quá nặng Nên đã phải nhờ dịch vụ chuyển phát nhanh gửi hàng về Trung Quốc Tôi đi theo manh mối này tìm đến đây Cô chỉ là một bảo an mà thôi Là quản lý cục bảo an Không phải nói chuyện này cô tham dự cho làm gì Nói chuyện này phải để cảnh sát quốc tế làm gì chẳng phải được rồi sao Không kịp Không phải thế này Đồ vật đó thì tôi có thể trả cho cô Nhưng cô thấy đó hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy Tôi bị mất đơn hàng và mất luôn tiền thưởng Có phải cô có thể cùng tôi qua lại đó giải thích chút không Tôi cũng có tiền thưởng đây Bao nhiêu 5.000 euro tiền mặt Quá ít chuyện đó không đủ tiền bù thiệt hại cho tôi Thì anh không trả cũng được mà Vậy tôi trực tiếp đi báo cảnh sát 5.000 thì 5.000 5.000 thì 5.000 Bức tượng đang ở đâu Đang ở chỗ bạn gái của tôi Cô yên tâm Nhưng trước khi trả lại cho cô Cô phải cùng tôi làm một chuyện trước Chuyện gì Sao cứ cảm thấy có gì đó không ổn Chỗ nào Tôi nghĩ thân hình của cô cũng không khác mấy với bạn gái tôi Nhưng sau khi cô mặc xong Tôi nhìn vào lại thấy không giống như tưởng tượng vậy Vậy sao anh không để cô ấy đích thân đến thử chứ Tôi muốn cho cô ấy một bất ngờ Cầu hôn sao Ngày mai chính là ngày kỷ niệm tròn 3 năm chúng tôi bên nhau Tôi dự định vào lúc cô ấy cảm động tới phát khóc Làm cô ấy bất ngờ Chị có phải cưới sao Nhẫn đâu Cô còn có mặt mũi nói sao Đơn hàng này chúng có tiền thưởng là 40 ngàn Chính bởi chị cô mà bây giờ mất hết rồi Sao lại chưa ký mà đã giao hàng rồi Mau chóng gọi điện thoại cho cô ấy đi Gọi rồi không ai bắt máy cả không ai nghe thì cô gọi tiếp đi Cho đến khi tìm được cậu ta thì thôi Tiểu mã, tiểu mã Xin lỗi Chỗ này cho ai phụ trách Đơn hàng quốc tế Người giao đơn hàng này là ai An Đan cô kiểm tra đi Tôi là anh Tiền Anh khỏe không Rất tốt cảm ơn anh thì sao Tiểu mã anh ta còn đánh khách hàng của tôi nữa Tôi là luật sư Bây giờ thân chủ của tôi muốn kiện anh ta vâng. Không thể nào Không thể nào Hiểu lầm thôi Chuyện đó Không thể hoàn thành nhiệm vụ À. Bạn gái tôi tốt lắm Trong nhà tôi bảo cô ấy đi hướng đông Cô ấy tuyệt đối không đi hướng Tây Tiểu Mã Anh làm sao vậy Tiểu Mã Chắc không phải bạn gái của anh đến chứ Anh đang ở đâu Anh đang ở đâu vậy Tiểu Mã Em biết anh đang ở đây mà Tiểu Mã Đã nói là anh ta ở đây mà Em biết anh đang ở đây Xin lỗi nhé Cậu vào trong tìm anh ta Tôi đợi ngoài này Cái gì Vì sao nhất định phải là tôi vào Bởi vì nếu như anh ta muốn chạy ra ngoài Tôi có thể bắt anh ta lại Cậu làm được không Anh định ở trong đó bao lâu Đương nhiên là đến khi cô ấy đi rồi Cô mau chút tôi nhìn đi Hai tên trộm kia đến rồi Sao chúng lại đến đây được Anh làm gì vậy Chắc cô không phải định nuốt trọn chứ Không phải Tôi là đang lo bọn chúng có tay trong ở cảnh sát Em nhìn thấy xe máy của anh ở ngoài rồi Nếu anh còn không đi ra Em sẽ đập bức tường mèo rách nát này của anh Đợi chút Tay tôi đang bị trứng vào cháy You are so beautiful Sao em lại ở đây Đang đang gọi điện thoại Nói với em là anh đánh khách hàng Hiện giờ đang bị người ta kiện Anh nói bậy bạ gì vậy Sao anh có thể đánh khách hàng được Vậy sao anh lại ở đây Anh ấy đến giúp tôi chọn váy cưới Đúng Không phải không phải Sao cô lại mở miệng ra nói vậy Cô ấy là ai Cô ấy Nếu anh không nói rõ ràng thêm đập tượng đấy Đừng đừng Yêu phải đàn ông xấu xa không phải em sai Chấp mê bất ngộ mới là sai Anh ta là ai Anh ta là ai Anh ta là trộm Không sai Tôi chính là kẻ trộm trái tim Im đi Có tin tôi đánh anh không Anh dám Bây giờ cái địch đang ở trước mắt Em đừng có gây rối cho anh Anh nói xem hai người bên nhau bao lâu rồi Em có thể sử dụng nhân cách của anh Nhưng không được sử dụng thẩm mỹ của anh Cái gì Chê em ngăn cản con đường phía trước của anh đúng không Anh không ở bên em nữa đúng không Vậy chúng ta chia tay đi Lấy được đồ rồi Rút thôi Được đi thôi bảy tám không sáu chín Có đến mức khiến hai người khoảng hốt tới chạy không Sao vậy Bức tượng mèo đó, nó là gian chật Giá trị lên đến 30 triệu euro Gian chật mà anh tùy tiện chứ có trên xe máy sao Ý em là em lấy cái để ở trên xe ư Cái gì Vậy bức tượng mèo trước đó anh đưa em đâu Ở cửa hàng Thứ xấu xí như vậy anh mà thèm mang theo bên người chứ Tôi chỉ làm một ít kỹ thuật kiểm tra thôi Thứ này có hàm lượng kỹ thuật rất cao Con mèo này Mèo này không có vấn đề cũng có thể cái máy này của tôi có chút vấn đề Máy nói mèo này là giả Cậu nói chuyện này dễ như ăn bánh mà Tôi sẽ sửa sai Năm giờ chiều, 56 giờ kể từ khi thần miêu bị trộm Thần mi của tôi giờ đang ở đâu? Gấp gáp cái gì? Đợi tôi hỏi cho rõ mọi chuyện đi đã. Hỏi đi. Cô là người nước nào? Singapore lai Pháp. Tôi sinh ra ở Nam Dương, lớn lên ở Paris. Làm sao hai người quen nhau? Anh đi chuyển hàng, sau đó thì gặp phải. Em hỏi anh sao? Ai quyến rũ ai trước? Em đang nói cái gì vậy? Không muốn lấy đồ nữa phải không? Đến bước nào rồi? Chuyện gì nên xảy ra thì đã xảy ra rồi Có phải cô muốn hại chết tôi không Anh thề là không hề có chuyện gì xảy ra cả Không có gì hết mà cùng cô ấy đi thử vé cưới à Rất bình thường mà Chưa gặp đã yêu nên vậy đó Im miệng Qua đây Chuyện gì cũng nên nhìn về phía trước Nhìn về phía trước Là anh muốn nhìn về phía trước chứ gì anh nhìn đi Anh nhìn lâu thêm chút nữa đi Anh dám làm loại chuyện này chứ em Biến đi cho em Biến ra phía trước hay ra phía sau Về phía trước Xem ra tiểu mã đúng là người đàn ông tốt Đàn ông tốt chính là tôi Tôi chính là Ai bảo ăn nói lung tung số cuộc tiểu mã hấp dẫn cô ở điểm nào Có thể là bởi vì tôi đẹp trai Bớt nói mấy câu không biết xấu hổ đó cho em Em nói cho anh biết Bảo cô ấy lấy bức tượng rồi mau chóng đi đi Càng xa càng tốt, bức tượng đâu Em đi lấy cho anh Chán đẹp, tốt tính Đối với tôi càng tốt Thật ra anh nên tự tin một chút Tôi cũng hy vọng vậy Chuyện là Tôi là một người giao hàng chuyển phát nhanh tầm thường Tôi hy vọng có thể được ở bên Nana của tôi mỗi ngày, cùng đi shopping, ăn những món chúng tôi thích, cãi nhau nữa. Có tiền, chúng tôi sẽ tiêu nhiều một chút. Không có tiền, cũng không sao. Chúng tôi sẽ không tiêu. Bình thường công việc cực kỳ vất vả, rất mệt. Nhưng mỗi khi tôi nghĩ đến quay về nhà có thể nhìn thấy Nana, thì không thấy mệt nữa, mà thấy rất vui. Tiểu mã Không thấy túi của em đâu cả Đại Minh Tinh Đại Minh Tinh đến rồi Chúng tôi đã đặt vé chỗ ngồi đẹp nhất để ủng hộ cô Ăn mặc thu hút ánh nhìn quá nhỉ Cô lại mua túi mới à Của con gái tôi 5 triệu Thiếu một xu cũng không được 5 triệu Đoàn luật sư của anh chẳng phải đã nói là sẽ tìm tiểu mã bàn sao Đoàn luật sư nào Hai người nước ngoài Bộ trạng trông thế nào Một người đeo kính đen Một người không có đeo Chính bọn chúng nó bắt cóc tôi đấy Bắt cóc Ông chủ chưa Vậy thì thành vụ án hình sự rồi Và dạ, anh nên báo cảnh sát chứ Nếu thực sự đi báo cảnh sát thì không còn là chuyện có thể dùng 5 triệu giải quyết nữa đâu Biết không Trong chuyện này nhân viên chuyển phát nhanh của anh cũng có phần Muốn cướp hàng nội ứng ngoại hợp với tụi bắt cóc đấy anh có thể báo án nếu anh không muốn lấy tiền thì cứ báo cảnh sát đi một một không nào anh báo đi nào tôi bấm giúp anh nào nào nào tôi giúp anh đừng có sáo chúng tôi đã đền tiền chuyển phát gấp 10 lần cho anh rồi quy tắc là quy tắc số của các anh có hàng gì chúng tôi cứ theo giá mà đền cho anh chẳng phải được rồi sao sáu bức tượng mèo chỉ có chút đồ đó thôi mà đòi chúng tôi đền 5 triệu sao lại chỉ có chút đồ anh có biết tôi đã phải trải qua những gì không Chính là đánh vào đầu đấy Anh có nhìn thấy mặt tôi không Tôi cho anh biết Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai đối xử với tôi như vậy Anh đừng động vào tôi Ông chủ chưa? Anh nói xem chúng gì chút đồ này Mà phạm đến cái tội bắt cóc to lớn vậy sao Thì có ai nói là không phải đâu Số cuộc bên trong là tự mèo gì Vật kỷ niệm thần biêu Paset của Ai Cập Chết tiệt Đủ để tôi nghỉ hưu Mẹ ơi anh xem những con mèo này Đúng vậy là mèo Không mua thì không được động vào Tôi cứ động đấy Đồ đồ son son lá lá son Pha pha mi mi rê rê đồ Tôi động vào đấy Tôi muốn mua nó Mẹ ơi Các đơn vị xin chú ý Nghi phạm hiện đang xuất hiện ở gần khu chợ Tôi mua hết chỗ này Anh ấy nói mua hết 6 bức tượng này Anh nhìn tôi à không phải bức tượng đó là thật Mau mở GPS đi Cái máy chiếu này lớn quá đi Đừng động vào Là đèn chiếu sân khấu đấy À phải Mèo đâu Cô xuống dưới tìm một chỗ ngồi trước đi Để chúng tôi đi lấy cho cô Tôi cũng đi nữa Không được Vì sao Miệng lưỡi mẹ cô ấy hơi đáng ghét Miệng lưỡi mẹ anh mới đáng ghét ấy Mẹ anh đối với em tốt bao nhiêu Có chuyện tốt gì cũng nghĩ đến em cả Đối với em còn tốt hơn cả anh nữa Đối với em tốt mà còn sắp xếp cho anh đi xem mắt sao Nghịch ngợm Cứng đầu Chị, mẹ Hai đứa đến đây làm gì Mau cởi bộ đồ này ra Đúng đúng đúng, cởi đồ ra Mẹ, túi của con đâu Túi làm sao, cho mẹ mượn một ngày không được à Chị à, trong đó có đồ của cháu Lấy xong cháu sẽ đi ngay Đồ của cậu Cái gì vậy Có gấp không Gấp Gấp lắm mà Gấp cũng phải đợi Tôi đã đợi nó 20 năm nó mới lớn được đấy Cậu đợi tôi chuyển xong không được sao Mẹ Được rồi im miệng Không đợi mẹ chuyển xong thì không ai được động vào túi của mẹ Cô ơi Sắp sửa bắt đầu rồi Nhanh lên Mau đội mũ lên cho cô đi Mau đi Hai đứa đi đi Bắt đầu rồi Chị à Gọi chị Mặc quần áo cho tử tế vào Sao vậy Sao là sao Nhân dân chuyển phát nhanh thì đã sao Đâu có ăn trộm ăn cướp gì Cũng không dùng tiền của mẹ Cứ mặc kệ mẹ đi Chúng ta đi Là anh kia tặng cho cô đấy Một triệu euro đưa thần miêu cho tôi Còn chưa đưa tiền bo mà Mèo ở đây này đến đây mau về nhà mau về nhà anh đi đâu vậy đứng lại Chợ tôi chụp mình Sao anh lại ở đây Trả đồ lại cho tôi Trả cái đầu anh Của anh sao Cái này là của tôi Tam biểu sao lại trẻ con như vậy Món đồ này là chăn chật Chăn chật thì phải trả về cho quốc gia Anh và tôi không lấy nó được đâu Trả cái đầu anh Sao cái tên nước ngoài ấy là bất lịch sự thế chứ Anh muốn làm gì Không có Tôi cho anh biết Tôi báo cảnh sát đó 110 Anh biết không 110 đó Anh nói gì đi Anh lên đây anh động vào tôi làm gì Còn muốn bị đánh nữa sao Tôi còn chưa đánh anh đấy Anh xem anh đi Đừng động vào tôi Anh nhìn tôi này Tôi còn chưa bị đánh đủ sao Tôi cho anh biết Nơi này là Trung Quốc Anh phạm pháp đó anh biết không Hộ chiếu của anh sẽ bị tịch thu Khắp nơi đều là người của tôi Anh xem anh xem Đều là người của tôi đấy anh đã bị bao vây rồi Anh nhìn đi Anh đừng có tránh né ánh mắt của tôi Nhìn tôi đi Nhìn tôi này Anh chết chắc rồi Hiểu chưa Anh chịu không nổi rồi anh Được rồi đừng gây chuyện nữa anh Về nhà đi anh Chị ơi Tiểu mã Tiểu mã đâu Tiểu mã đâu Không phải anh ấy đi cùng cô sao Không phải anh ấy đi cùng cô sao Tiểu mã Tiểu mã là anh sao Không sao rồi Không sao rồi, không sao rồi Mèo đâu Có phải anh ăn mất mèo rồi không Trúng độc vàng rồi à Anh thấy như vậy buồn cười lắm sao không phải chỉ là cảm thấy anh ta đâu ai đồng bọn của cậu đó chứ ai nữa làm gì có anh lại bị anh ta đánh rồi tôi đã quyết đấu cho anh ta chúng tôi là đối thủ đáng gờm của nhau sự cho là tôi khờ à Đồng bọn của anh đến đây cho tôi một trận Anh còn ở đây cười nhạo tôi đúng không Không phải đồng bọn mà anh còn lấy mẹ của tôi đi à Bình tĩnh, bình tĩnh Tôi bình tĩnh cái gì Lập tức tìm mẹ của tôi về đây Tôi giúp anh, tôi giúp anh tìm Tôi giúp anh tìm người nước ngoài đó Tên nhóc đó sao lại đến nữa Lại đến rồi sao Bệnh thần kinh chưa sắp đuổi kịp rồi Một ngày mà dám đến hai lần Bà đây hôm nay cho cậu bay lần nữa Anh muốn làm gì Tôi phải bay lên Không phải anh nói có thể làm được sao Làm sao đây Nếu anh là trộm Lấy được tượng rồi Muốn nhanh chóng quay về Pháp Bước đầu tiên anh sẽ đi đâu Sân bay Sao chúng ta lại đổi cái xe này Sợ chúng nhớ biển số rồi báo cảnh sát Vậy bây giờ chúng ta đi thẳng đến sân bay chẳng phải được rồi sao Cô ta nhất định đang ở đó tìm chúng ta Tôi hiểu cô ta quá mà Số cuộc cô nàng đó có lai lịch thế nào Mà dọa anh sợ đến như vậy chứ Cậu nói vậy là sao Chẳng trách anh định đưa cho cô ta một triệu euro Tôi hiểu mà Chỉ đáng tiếc cô ta không nhận Tôi sẽ nhận Lúc nãy khi đổi xe, tôi đã đổi bức tượng. Tượng mèo thật ở trong chiếc xe Jeep mà chúng ta để lại. Cậu muốn chết đúng không? Không, tôi không muốn chết. Tôi chỉ không muốn nghèo đến chết. Sau khi đến sân bay, anh sẽ lấy lại được tượng. Sau đó anh muốn làm gì là chuyện của anh. Đừng lo, tôi đã sắp xếp thỏa đáng mọi chuyện. Cậu không sợ tôi lấy được tượng rồi sẽ giết cậu sao? Không thể nào Anh chỉ là một tên trộm bình thường Không ngờ vẫn là công cốc Cô sẽ mất việc sao Chắc là vậy Cô dẫn tôi về đó đi Tôi giải thích với họ cho Giải thích có ích sao chị bức tượng đó Cô đã cố gắng như vậy rồi Hơn nữa lần này nó bị mất là cho tôi Muốn trách thì cứ trách tôi là được Tất cả sai lầm tôi sẽ cảnh chắc cho cô Phạt tiền thôi mà Cô nói xem Tiền là chuyện nhỏ Có khi anh còn bị đi tù nữa đó Thì đi Nam tử hán đại trưởng phu Một mình làm một mình gánh Tôi giúp cô gánh Hai người Ả Rập đó sao lạ quá vậy là chỗ nào Một cao một thấp Kính đen và bông tai Mèo Anh muốn làm gì Bắt chúng Không được ở đây quá nhiều người Anh động não chút đi Đừng có làm bậy Sao lại là cái này Đừng lo Đây là một phần trong kế hoạch Chúng ta là trộn Cần phải ngụy trang Mới có thể qua cửa được Như vậy mới an toàn Tự mèo ở đâu Đến ngay thôi Thấy không chiến hộp ma thuật đây Kế hoạch hoàn hảo Đến đồn cảnh sát nhanh lên Đưa tượng mèo cho họ Để họ chuyển về Pháp Tránh đêm dài lắm mộng Ngày mai rồi đi Tại sao Lăn lộn cả ngày rồi không mệt sao Trước tiên về tắm cái đã 9 giờ tối 60 giờ sau khi thần miêu bị trộm Cạn ly Cạn ly Cạn ly Maggie Cửa sổ này lớn quá Thuyền nhiều quá, lái cũng nhanh nữa Đồ tắm này cũng thoải mái nữa Tiểu Mã Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh Cô đừng có chở trò này với tôi 5.000 euro tiền thưởng của tôi đâu Tôi chắc chắn không để anh chịu thiệt đâu Quân tử nhất ngôn tứ mã năng truy Sâm banh này có gì lạ quá Có phải cô bỏ thuốc tôi không Được được được Cô đừng có bạo lực như vậy Cô nói xem hôm nay có phải chúng ta rất lợi hại không Chúng ta ở Thượng Hải Nói thẳng ra chính là đại náo Thượng Hải rồi đúng không Chỉ để lấy được bức tượng mèo này Tôi đã ở bộ phận bảo an của bảo tàng Basel Nằm dùng hơn 2 năm Thì ra Thì ra cô là tên lừa đảo Kể cho anh nghe chuyện của tôi nhé Thật ra thân phận thật sự của tôi Là một thợ săn chăn chật Mấy năm nay tôi đã đi vòng quanh châu Âu Chuyên đi trộm những chăn chật theo yêu cầu của khách hàng Ba tháng trước thông qua phỏng vấn Tôi lại lấy được chức quản lý bộ phận bảo an của bảo tàng Tôi lợi dụng chức vụ để dễ dàng xâm nhập vào hệ thống bảo an của họ Tôi tìm được một cao thủ hacker ở chợ đen Nhưng chúng tôi bất hòa về giá cả Sau đó tên đó đã hợp tác với Gary để ra tay trước tôi Tiền, mất rồi có thể kiếm lại Nhưng mặt mũi thì tôi thật sự không thể mất được Xin lỗi, đã lôi anh vào chuyện này Khiến anh chịu khổ cùng tôi Số tiền này cho anh Có lẽ đủ để anh mua những kim cương cho Nana Tiểu Mã Anh là một người đàn ông tốt Có dũng khí và tinh thần trách nhiệm Tôi bây giờ đã biết vì sao Nana thích anh rồi Chúc anh hạnh phúc Chúng ta có chuyện sẽ gặp lại Ừ. Say goodbye，带着你的祝福离开。 Xin lỗi, làm phiền một chút Cho hỏi chỗ này ai phụ trách Hôm nay chúng tôi không làm ăn Hôm nay chúng tôi đóng cửa Đóng cửa Đóng cửa mà GPS Cậu ta tắt GPS rồi Tôi cũng không biết cậu ta đang ở đâu Bạn gái anh ta ở đâu Cậu muốn hỏi bạn gái nào GPS Cậu ta có bạn gái ở Hàng Châu Kinh Châu Quý Châu nữa Còn có còn có cái cô ở Urumqi nữa Anh ta chỉ có một cô bạn gái Anh đang nói cái bản địa sao Bản địa à ừ. Ừ. Alo, dạ, dạ. anh đang ở đâu? Khách sạn Khách sạn gì? ở cùng ai Chỉ có mình anh thôi Vậy cô ta đâu Sao anh biết được Tối qua còn ở đây mà Tối qua anh đi thuê phòng với cô ta Đúng Tối qua còn ở đây Sau đó Chết tiệt Anh đang mắng em sao Sao mà anh mắng em được Cô ta trộm bức tượng đi mất rồi Cô ta muốn nước trọn 30 triệu Em làm sao vậy Đưa bức tượng đến địa chỉ sắp được gửi tới đây Không được báo cảnh sát Anh là ai Các người rốt cuộc muốn sao hả Anh nghe tôi nói Đừng có đùa với tôi Anh là ai Alo Anh nghe tôi nói Alo Alo Alo impérativement éteint à bord, et ce, jusqu'à l'arrivée au parking de destination. Merci. Nous vous rappelons que ce volet non fumeur et qu'il est strictement interdit de fumer dans les toilettes. Les de sécurité vont vous être présentées sur l'écran. Alo, ai ờ, vậy? Nana bị bắt cóc rồi, bọn chúng muốn lấy tượng ra đổi. Cô mau chóng đến nhà kho B13 sông Tô Châu. Bị ra lý do này cũng hay đấy. Vô cùng kịch tính. Tôi đang nói thật với cô đấy Tiền tôi đưa cho anh chắc đủ để mua nhẫn mà Chẳng lẽ anh cảm thấy không đủ Muốn nhiều hơn sao Cô là đồ lừa đảo Thế này đi Đừng có nhân nhị gì với tôi hết Nhưng mà Tôi sắp bay rồi Lần sau có đến Paris Tôi sẽ mời anh ăn cơm Bảo trọng Tạm biệt Alo Alo Alo Đưa xe cho tôi Hai tên đó là kẻ chăm giết người luôn đấy Báo cảnh sát đi thì hơn Không cần ông lo Đây là chuyện của tôi còn lại cho tôi Tôi miễn phí phí giao hàng cả đời này cho anh Có luật quốc tế về chuyện nhập cảnh hàng quá xuyên quốc gia Tôi đã kiểm tra nhật ký giao dịch của anh ở Pháp chờ đơn hàng này của anh Kết quả anh hiểu mà Tiện cái anh ngốc này Ai bảo anh đến đây chứ Cuối cùng cũng đợi được anh Toàn bộ năm con mèo còn lại đều ở đây Cái thật cũng nằm trong đó Bây giờ tôi sẽ ném từng con một qua Anh hãy thả Nana xuống từng chút một Thế nào Đưa tôi cái đầu tiên đi Cái tiếp theo Vậy cái này chính là thật rồi Đừng Đừng mà Đây là chuyện giữa tôi cho anh Thả họ đi đi Lại là cô Tượng mèo đang ở đây Đến bắt tôi đi Nana, Nana, em sao rồi? Không sao chứ? Có đau không? Có đau không? Nào để anh xem. Không sao. Anh xem nào. Mau chóng đi giúp cô ấy đi. Hả? Hả gì mà hả? Hai tên đàn ông bức hiếp một cô gái. Anh xem vậy mà được à? Anh có phải đàn ông không? Đúng là không muốn công thương em. Anh đi đây. Anh báo cảnh sát. Anh chú ý an toàn đó. chasing game and I did my thing. A lot of hairs and a lot of eyes are moving around. Finding light on the darker side. You and I running on the road is looping Tránh ra, tránh ra day. Anh định làm gì vậy Sao phải bay lên đây Gary và Ryan đã xa lưới. Còn Tôn, một nhân viên chuyển phát nhỏ bé trở thành công thần bắt cướp lớn nhất, được các ban ngành có liên quan, đặc biệt là mẹ vợ tương lai của tôi khen không hết lời. Còn về Tam Biểu, tôi nghĩ anh ta không bao giờ dám mua đồ tùy tiện ở trên đường nữa. Bức tượng mèo đó được Maggie đưa trở về bảo tàng. Chuyện này đã được đưa lên khắp các mặt báo châu Âu. Sau khi trở về Pháp, cô ấy đã chấp nhận ra tòa làm chứng, chỉ ra khách hàng đã bắt cô ấy ăn trộm và tống hắn vào tù. Gian chật bị đánh cắp với sự hỗ trợ của cô ấy đã về lại đúng chỗ của nó. Sau cùng cô ấy nghỉ hưu sớm, sống một cuộc sống điền chiên mà trước giờ cô ấy luôn mơ ước. Chào hàng siêu nhanh đây Cái gì? Chiếc nhẫn của con gái cô lấp lánh quá Bao nhiêu cara vậy? 2,1 cara Các cậu thật sự phải học tập đồng chí Tiểu Mã đấy Hiểu được lợi dụng thời gian đi làm Để tranh thủ chạy ra kết hôn Đây chính là tinh thần của giao hàng siêu nhanh của chúng ta Cảm động quá Một nhân viên chuyển phát nhanh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy Cậu ấy không phải là nhân viên chuyển phát nhanh tầm thường Cô nhìn đi Bên trên mặt vest dưới là đồng phục đấy Ai dám mặc Chỉ có giao hàng siêu nhanh như cậu ấy thôi